đại lực chứ độc giác đại lực thinh văn giác đại lực nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh Dạ xá thú lành thai chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hành kính bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng bài học hôm nay Phật pháp cơ bản phần 2 Phật pháp bài 31 đạo đế phần chánh tinh tấn Ờ, dạ, chúng con kính thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Nhắc Đẳng à, có lời mở đầu cho bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng ạ. À. Nam Mô Bụt Thầy Giáo Kính đại lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử Thưa quý vị à, Chữ tinh tấn là chữ mà chúng ta thường rất nghe ta ờ, thường nghe rất nhiều trong ờ, Phật học cũng như ờ, trong sinh hoạt của người Phật tử mà dường như chúng ta không nghĩ rằng nó có cái gì đó quá sâu xa để chúng ta đào sâu hay là tìm hiểu tường tận hơn thật ra thì chữ Samawayamo hay là Samawayamat chúng ta chỉ là tánh tránh trên tấn thì nó chỉ mang ý nghĩa gần nhất nhưng mà nó cũng vẫn lột khỏi được hết ý nghĩa bởi vì đây là một sự không phải chỉ là sự siêng năng bình thường mà là sự phấn đấu mà không phải chỉ là sự phấn đấu mà còn là vì cái ý thức thấy được cái nhu cầu cấp thiết và cái ý thức về nhu cầu cấp thiết đó lại đến từ một cái sự nhận thức cái gì là thiện cái gì là bất thiện và cái gì là hệ quả của thiện gì hệ quả của bất thiện giống như trường hợp là chúng ta thấy một mái nhà bị dột và nếu chúng ta nghĩ là nếu mình không sửa liền thì mái nhà đó càng ngày nó càng trễ thêm và chúng ta sẽ tốn kém nhiều hơn nếu chúng ta để trễ thành ra chúng ta phải sửa liền đó là một cái sự cố gắng do nhu cầu cấp thiết cái chữ samawayamo là chữ rất là khó dịch ngày hôm nay chúng ta sẽ dành giờ để đi vào cái chi đạo này trong bát chánh đạo uh, bây giờ mời quý vị đọc cho bài học chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát Dạ, sa thủ lành thai chúng con thành kính tri ân hòa thượng nhất đẳng. Và dạ, bài học hôm nay, phần 2, Phật Pháp, Đạo Đế, phần chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là nỗ lực chánh đáng. Trong cuộc sống, chúng sanh thường có những cố gắng nhưng thường là xung lực bản năng như siêng năng tích góp tài sản là một thí dụ. Sự cố gắng được gọi là chánh tinh tấn, là thái độ phấn đấu khi ý thức được cái gì nên có và cái gì không nên. Thí dụ, như một người khi ý thức rõ căn bệnh thì tự sự hiểu biết đó cố gắng làm những gì để bệnh tình thuyên giảm. A. À, điểm đầu tiên của người hung tu chánh tinh tấn là nhận thức rõ cái gì là thiện cái gì là bất thiện chẳng những chỉ phân biệt mà còn thấy được sự tai hại của pháp bất thiện và sự lợi lạc của pháp thiện từ ý thức này trỗi dậy sự tích cực phấn đấu b đối với pháp bất thiện hành giả cương quyết ngăn ngừa ác pháp chưa sanh không cho sanh khởi thận cần và tiêu trừ ác pháp hiện có trừ cần C. Đối với thiện pháp, hành giả tích cực tu tạo những thiện pháp chưa có, khiến cho sanh khởi tu cần và duy trì pháp triển thiện và duy trì phát triển thiện pháp đang có là bạo cần. D. Đối với người huân tu tránh tinh tấn thì chỉ có một con đường, con đường duy nhất là phải nỗ lực đối với các thiện, đối với các pháp thiện và pháp bất thiện. Không có nỗ lực là đồng nghĩa với sự buông thả, chấp nhận, tiêu cực, đó là con đường thói đọa. Sự huân tu các chi đạo khác luôn luôn cần sự đồng hành của chánh tinh tấn. Biên soạn giáo trình tỳ khưu giác đẳng. Và dạ, kính mời quý độc đại chúng cùng lắng tâm thanh tịnh cùng chúng tôi thỉnh pháp sư ạ. Thọ Đức Phật viên thành chánh giác. Gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, vân vân chưa chuyện pháp luân, phẩm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh, bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai hoa, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên, như hoa sen đẹp xinh mùa hà, đó vương cao, đó lã mặt hồ, đó còn tận đáy bùng nhơn, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau vì bi mẫn ngưỡng cầu độ ngự thuyền từ cứu khổ quần mê chúc duyên chúc phước bồ đề chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm phạm thiên vẫn vi trần phụ phục lời thiết tha bi đức sáng ngời pháp vương im lặng nhận lời về vườn lọc giả vì đời chuyển luân thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ liễu niết bàn vô khổ vô sanh thế gian tam bảo tục thành tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung rồi từ đó phật dùng trống pháp giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường giải dầu nắng gió tuyết sương hoàng khai giáo hóa mở đường độ sinh vỡ kết tích sự tình ngày trước đại phạm thiên mãi được tán dương kính thành dân cúng hương qua hương thỉnh ngài thuyết pháp noi đường từ bi hàng thiện tính mãi mê trần cảnh nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan ít khi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 thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đào tỉnh thành, ngưỡng mong chánh Pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con và dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng. Dạ, bạch với hòa thượng nhắc đẳng Dạ, chúng con chưa thấy tín hiệu của hòa thượng à. Dạ, chúng con kính thỉnh thỉnh hòa thượng. Xin cảm ơn cô tình hạnh. <coughs> Nam Mô thời gian Kính đại lễ chư tôn đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua chi đầu số 6 của bác chánh đạo và từ chi phần này trở đi đó mang tính cách miên mật nội tại có nghĩa là một cái gì đó rất là sâu ở trong nội tâm của chúng ta và tránh tinh tấn chánh niệm chánh định ba chỉ đạo này tạo nên một cái cấu trúc mà Đức Phật này gọi là định học tăng thượng à, định học tăng thượng tức là à, samadhi à, phát huy cái lực của nội tại mở đầu với chánh tinh tấn trước khi đọc bài thì chúng tôi có nói rằng tránh tinh tấn với chữ tinh tấn chúng ta thường hiểu là sự siêng năng thực ra ở đây thì nếu nói tránh tinh tấn là sự nỗ lực siêng năng thì nó vẫn chưa đủ nghĩa nó vẫn chưa đủ nghĩa chúng ta nên biết một việc là tất cả những cái chi khác chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh bạn chánh niệm chánh định khi mà tu tập tồn tại thì bắt buộc luôn luôn phải đi với chánh tình tấn và vâng. khi mà chúng ta nói về chánh tinh tấn thì mình nên hiểu như là trong bài học chúng tôi có đề cập đến một ý thức ý thức rõ về cái vấn đề mà mình phải giải quyết nếu không giải quyết thì nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ thối thất đến cái chỗ gọi là công giả tràng nghĩa là hoài công những gì mình làm làm rất nhiều rồi à, trong một vài cái giây phút thối thất chúng ta làm hỏng đi cái công phu của mình chúng ta lấy một cái ví dụ là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó ở miền quê mà muốn làm bánh thì quý vị phải chuẩn bị rất là cực treo lên cái dừa hái dừa xuống nạo dừa ra vắt nước cốt để có được nước cốt dừa lấy gạo ngâm ra xây bột xây bột xong phải bồng bột tức là bỏ trong cái bỏ trong cái bao dằn này để nước nó ra và giữ cái bột lại rồi sau đó lấy cái bột đó mới là bánh cái công đoạn mà chuẩn bị mọi thứ để làm bánh đó, nó rất là cực mất nhiều thời gian thường á là ngày mai ăn bánh xèo thì tối nay là phải bắt đầu chuẩn bị và người đàn bà hay là người mẹ trong gia đình là cực lắm để ngày mai có được làm bánh xèo khi tất cả mọi thứ chuẩn bị một cách rất là cẩn thận như vậy nhưng mà thí dụ như là làm một loại bánh nào đó như bánh bánh bò chẳng hạn mà mình nướng ở trong lúc mình nướng mà nướng nó quá lửa thì nó cháy đi thì thưa quý vị với một cái người mà bình thường không có ý thức thì cháy cái bánh bò thì thôi nhưng mà với một người mà đã bỏ rất nhiều công khó để chuẩn bị làm mà cái bánh bò nướng lên nó bị cháy đó tức là một cái chuyện làm hỏng đi rất nhiều công sức tại vì không phải là bột mình mua siêu thị về mình trộn bô là mình nướng được liền mà mình phải chuẩn bị thì lúc bây giờ khi mà người ta nướng bánh bò mà người ta có cái ý thức rằng nếu mình bất cẩn nếu mình không có để tâm thì bánh bò nó sẽ bị cháy và bao nhiêu cái công lao mà hôm qua tới nay mà mình chuẩn bị á thì kể như là uổng công thì do vậy người này sẽ rất là rất là chịu khó để quan tâm đến cái chuyện nướng bánh đừng để cho nó quá lửa đừng để cho mình lơ đễnh vân vân thì à, cái trạng thái mà cố gắng chuyên tâm lưu ý bởi vì cái công trình nó đã đi một đoạn đường dài rồi ở trong cái công đoạn nào đó nếu mà mình làm không khéo nó làm hỏng hết thì do vậy người ta sẽ có một sự cố gắng đặc biệt sự cố gắng này là sự cố gắng không làm hỏng cái bánh không làm hỏng cái công mình mình đã bỏ ra ừ. đó là một cái thí dụ về trạng thái tinh tấn có một người bỏ bao nhiêu thì giờ tiền bạc vào trong trường thiền để tu tập rồi vào trong đó được hướng dẫn ngồi thiền được hướng dẫn niệm hơi thở bỗng nhiên ờ, gặp một người bạn nào đó có nhiều chuyện để bà nói nói về uh, món ăn nói về uh, việc này việc kia mà người đó có thể nói trong một hai tiếng đồng hồ thì thật ra cái chuyện mà nói trong một hai tiếng đồng hồ trong thời gian hành thiền đó thì đối với người ngoài nó không có tội vạ gì hết nhưng mà cái lúc mà chúng ta buông mình theo câu chuyện buông mình theo phím luận á thì nó làm hỏng đi cái công trình chánh niệm mà mình tu tập mấy ngày qua tại vì sao vậy tại vì có hai cái chữ một là trong đạo hai là ở ngoài đời mà hai chữ đó đó nó lại có đặc biệt liên quan đến cái chánh tinh tấn ở trong anh ngữ có cái chữ gọi là procrastination procrastinate chúng ta tạm dịch là quẩn đại và khoản đãi thí dụ thái độ hẹn lần hẹn lượt ờ, công việc có nên làm không làm cứ hẹn lần hẹn lượt thì nó gọi là procrastinate có nhiều người bị cái bệnh như vậy và ở trong Phật học thì có cái chữ Pamada Pamada chúng ta gọi là dĩ ngươi giải đãi thì cái sự giải đãi hay là sự quảng đãi đó nó đều nói lên một cái trạng thái là chúng ta không thấy cái sự nguy hại của cái trì trệ sự nguy hại của cái hẹn lần hẹn được sự nguy hại của cái không có cố gắng chúng tôi nhớ hồi mà uh, ờ, vào thượng hồi giác còn sống đó ngài hãy nhắc chuyện ngài nói rằng cái nhà cái nóc nó quan trọng lắm nó dột lỗ nhỏ thôi mình không sửa sớm đó. mai mốt mà tới khi mình để thời gian nó hư nó là hư một kèo cột đó, thì sửa là lớn chuyện tại nó vừa dột là phải sửa liền thứ vì ờ, căn bản mà nói thì cái gọi là sự siêng năng nỗ lực đó, nó phải đến từ một cái ý thức thấy rất rõ cái tai hại của vấn đề và khi thấy rất rõ tai hại vấn đề đó thì nhận ra cái yếu tố gọi là thời gian tính đó là chuyện phải giải quyết phải giải quyết cấp thời mình đồng ý giải quyết nhưng mà chờ 10 năm sau 20 năm giải quyết thì thật ra nó làm chuyện khác và giải quyết sớm là một chuyện khác và khi giải quyết thì phải có sự phấn đấu và tất cả nguyên cả cái quá trình ý thức vấn đề thấy được nhu cầu cấp thiết ra sức phấn đấu cộng tất cả những cái những cái khía cạnh này thì chúng ta gọi là tránh tinh tấn như vậy tránh tinh tấn không phải là cái siêng bình thường không phải siêng năng bình thường chúng tôi nhớ rằng hồi còn rất nhỏ đó thì Thúy buổi trưa mẹ hay biểu ngủ trưa lý do là hồi còn nhỏ thì ham chơi mà cứ biết là con nít đi ra ngoài trời nắng lội sâu lội hồ lội sông lội ao lội sông rồi đi chơi bạn bè đó thì đi về buổi chiều hay bị ấm đầu hay bị bệnh lắm do đó ở nhà cha mẹ ông bà biểu ở nhà ngủ trưa, à, ngủ trưa nghe lời đó nhưng mà nằm nằm chờ 30 phút của trưa trôi qua rồi đó thì chúng tôi nhớ hồi nhỏ cảm giác là lúc mẹ cho phép đi ra ngoài sân đó, thì giống như chim sổ lồng vậy đó là bung ra khỏi giường chạy đi liền chạy đi đâu chạy đi tìm những người bạn chạy tìm những bạn là gì là đi ra ngoài đồng cỏ nắng chang chang á kiếm những cái cỏ mà chúng ta gọi là cỏ cú á để làm những con gà để đá dạ. thì đại khái là tìm cái cái cỏ nào mà nó có cái đầu nó hơi lớn nó mạnh á chơi đá gà mà đá gà thì cũng kiểu nít hay hoặc giả là uh, đi tìm những cái mùa u để lấy cái hộp để làm để bắn thục ở trò chơi con nít dưới quê đó quý vị chúng tôi kể câu chuyện đó quý vị thấy rằng con nít rất siêng rất siêng ở dưới nắng chang chang đi tìm cỏ để mà uh, chơi đá gà đi leo cây để mà hái trái làm nền chiêm tinh cái xiên đó nó là một trong những cái, cái chất mà trong thắng pháp gọi là thuộc tánh của tâm đó ờ, ví dụ như chúng ta nói tầm tướng thắng giải cần thể dục thì cần đó là sự tích siêng năng thì siêng năng đó nó chưa đủ gọi là tránh tinh tấn siêng năng đôi khi là cái gì rất là bản năng của mình mình quá thích những chuyện đó ví dụ như là uh, mình mình mình thích chuyện đó quá chúng tôi nhớ khi chúng tôi còn nhỏ là ờ, ở trong nhà chúng tôi là người uh, duy nhất mà rất là thích là buổi sáng 4 giờ đó 4 giờ sáng thức dậy đó thì đưa cái tay qua cái đầu bên mẹ chúng tôi nằm để lấy radio và mở ra mở đài radio nghe đài Sài Gòn để nghe đọc truyện uh, đọc truyện như là uh, Tam Quốc Chí Đông Châu Liệt Quốc Phong chiếm Xuân Thu Xuân, Xuân Thu Anh Liệt vân vân bởi quý vị biết là hầu hết chuyện tàu mà chúng tôi nhớ tới ngày hôm nay là do lúc đó chúng tôi nghe những câu chuyện như vậy nhưng mà chúng tôi hồi nhỏ rất là thích nghe chuyện đó mình còn nhỏ thì sáng sớm đã bắt đầu thức dậy để, để ngồi nghe và để nghe những chuyện như vậy nghe một cách nghĩa là từng câu từng chữ đi vào lòng thì thưa quý vị nó ờ, cũng là một thứ siêng năng mình không biết gì nó có cái động lực thì chúng ta ghi nhận rằng sự siêng năng nào nó cũng có cái động lực nhưng mà riêng đối với chánh tinh tấn á, thì nó phải đến từ một thứ đó là ý thức thế nào là thiện thế nào là bất thiện thế nào là hệ quả của thiện thế nào là hệ quả của bất thiện đây là một cái dấu hiệu trưởng thành hơn ở trong đời sống chúng tôi tạm thí dụ là mình đi học nếu mình ý thức rằng bây giờ nếu mình không học á mai mốt mình có tuổi mình không còn học được nữa do bây giờ phải học đó là một nhu cầu cấp thiết hay hoặc giả nếu Phật kể khuyên chúng ta nên tu tập tại vì có thể ngày mai chúng ta chết đi ờ, một cơn gió độc đến ờ, một con thú dữ tấn công chúng ta không còn được cái được cái uh, cái điều kiện tốt như hiện tại bây giờ để nghe pháp để tu tập nữa chúng ta phải ý thức cái cái nhu cầu cấp thiết cái chữ cấp thiết là một chữ rất là chính xác thì đối về tránh tinh tấn. nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào những cái chi tiết của tránh tinh tấn thì chúng ta nên hiểu rằng tránh tinh tấn không phải chỉ là một cái sự phấn đấu bản năng mà đó là sự phấn đấu với hiểu biết với ý thức hiểu biết gì ý thức gì hiểu biết thế nào là thiện thế nào là bất thiện hiểu biết nên làm như thế nào với pháp bất thiện đã sanh, chưa sanh và hiểu biết như thế nào là nên làm những gì đối với pháp thiện đã có, đang có và chưa có. Và kèm với một ý thức. Cái ý thức đó là mình không có nhiều thì giờ để hoang phí. Mình phải làm liền. Tại vì nếu mình không làm liền, nó sẽ mất đi cái thời gian tính và chúng ta càng lúc càng bị cuốn lôi theo dòng nước phải phấn đấu cái chữ sau cái chữ mà chúng ta thấy được thấy được nhu cầu cấp thiết thì chữ phấn đấu lại là một chữ khác rất là quan trọng liên quan đến chánh tinh tấn không có ai phấn đấu mà gọi là ồ ơ chí dầu không có ai phấn đấu mà chỉ đơn thuần là cố gắng suôn được mà phấn đấu là ra sức ra công và chấp nhận những khó khăn đương đầu với những khó khăn và tiếp tục tiến lên ngày hôm qua đó quý vị nào mà có nghe cái bài pháp ở ờ, bài giảng của hòa thượng từ siêu ở trong lớp Pali pháp cú đó ở trong bài giảng đó đức phật ngài có đề cập đến một cái hiện tượng mà có tất cả chúng sinh đó là giống như con cá mà quăng lên bờ thì nó vùng vẫy cái tâm này đó khi mà mình tu tập hay là mình vượt qua khỏi cái thế giới của ma đó thì nó cũng nó cũng vẫy vùng cái giai đoạn mà chuyển tiếp cái giai đoạn mà mới tu giai đoạn đang phấn đấu nó luôn luôn là một thách thức lớn cho bất cứ ai cho bất cứ ai để theo đuổi con đường tinh thần nhưng mà nếu trong lúc đó mình là một người tránh tinh tấn đó, và một cái ý thức toàn diện đó thì chúng ta thấy rằng nó phải như vậy không có cách nào khác cũng như người ta nói như vậy là nuôi con mới biết ơn cha mẹ lập thân hành đạo á mới biết đời vui khổ đời sống của chúng ta người Mỹ họ nói rằng no pain no gain tức là không có phấn đấu phấn đấu đến mức mà gọi là chịu đựng những cái đau khổ nhọc nhằn đó thì không có thành tựu no pain no gain mà mình muốn thành tựu đó thì mình phải phấn đấu và chúng ta phải trả giá sự phấn đấu như ngài Chánh cha ngài nói rằng người tu mà chưa có ba lần rơi nước mắt thì chưa chưa làm gì đâu đôi khi chúng ta phải đem vào lòng những cái nhọc nhằn những cái cay đắng mình mới nhìn nghe như là một bất hạnh nhưng mà kỳ thật cái đau khổ cái thất bại cái khó khăn của người tu đó nó không phải lúc nào cũng tiêu cực như mọi người đâu và thật ra đó là những liều thuốc rất tốt nếu chúng ta biết tiêu hóa nếu chúng ta biết ý thức con người không có ai trưởng thành từ cái sự thuận duyên giàu có sung túc ít lắm rất ít thưa quý vị nhưng mà chúng ta dần dà sẽ học để cảm kích cảm ơn những đau khổ nó xảy ra trong cuộc đời là do mình hay do người khác mang lại tại với những khổ đau đó chúng ta học ý thức hơn hiểu biết hơn quyết tâm hơn phấn đấu nhiều hơn không có một thầy nào không có một trường nào mà khiến cho chúng ta phấn đấu nhiều bằng chính cái ý thức do cái kinh nghiệm thực tế của chúng ta hết mình tu á hay mình làm việc gì mà mình không không trân trọng cái kinh nghiệm bản thân á, thì không đi về đâu hết ai cũng vậy bởi vì ờ, một cái người nào mà luôn luôn đổ lỗi cho người khác một cái người nào luôn luôn than thở một người nào luôn luôn là đi câu cạnh người nào luôn luôn đi tìm một cái chỗ tựa thế các người đó họ chậm chậm lớn ở đời sống tinh thần khi mà mình tu tập mình phấn đấu thì việc đầu tiên là tự mình nếm trải cái khổ đau cái thất bại mà mình có và từ sự nếm trải đó, đó chúng ta có đủ cái sự phấn đấu đủ sự hiểu biết hiểu biết cái đây là học học rõ những gì mà mình đã trải qua và sự phấn đấu là làm sao để tránh nó không lặp lại cái đó đòi hỏi kinh nghiệm thực tế vì vậy ngài Achancha ngài nói rằng tất cả người tu đều trân quý cái kinh nghiệm cá nhân dù là kinh nghiệm thành công hay thất bại mình phải trân trọng điều đó tại vì từ đó nó cho chúng ta một sức phấn đấu nó cho chúng ta một niềm tin người khác thuyết phục mình 100 lần không bằng bản thân mình thuyết phục mình đã đụng vào điện nó giật rồi đó lần sau chúng ta cẩn thận với điện mình bơi lội ra xa bị uh, bị uh, hụt chân một lần rồi đó sau đó chúng ta xuống nước sẽ cẩn thận không có không có ông thầy nào mà dạy chúng ta tốt bằng cái kinh nghiệm bản thân hết nếu chúng ta chịu học mặc dù người ta nói rằng kinh nghiệm là ông thầy khó tính bắt mình thi trước rồi mới dạy mình sau nhưng mà quả thật là kinh nghiệm là rất là quý báu vì vậy à, đôi khi chúng ta có một cái cái nhìn rất là hời hợt là mình nghĩ rằng cái người tu mà siêng năng tinh tấn đó, đó là những người thiếu trí tuệ và dạ, yeah. cái người có trí là chỉ ngồi đó uh, dùng cái trí tuệ của mình để thấu tình đạt lý để chứng ngộ để thế này kia uh, chúng ta trở thành một con mọt sách chúng ta trở thành người tu ở trên ghế salon và cái cái, cái sự tu mà cái kiểu người mà uh, đọc thiền luận rồi uh, nói đông nói tây nói triết lý về các công án uh, thực ra người ta có nhiều trong cuộc đời lắm nhưng người ta không ý thức được rằng những điều đó đó nó chỉ là cái triết lý viễn vông thôi cho đến khi nào mình thật sự nhập cuộc mình ý thức biết rõ thì mình thấy rằng tránh tinh tấn không đơn thuần là cái sự siêng năng mà tránh tinh tấn là một sự phấn đấu phấn đấu một cách kịp thời phấn đấu một cách có hiểu biết phấn đấu một cách có nhận thức tại sao chúng ta dám khẳng định như vậy tại vì đức phật đã dạy rõ rằng tránh tinh tấn đó có bốn chi phật là thận cực trừ cực tu cực bảo cực chúng ta nói nhanh là thận trừ tu bảo đối với ác pháp chưa sanh thì mình làm sao cho ác pháp nó đừng sanh ví dụ như là uh, mình uh, mình làm một công việc gì đó mình uh, thí dụ như mình ờ, mình thích thấy người ta chơi game mình chơi game hay là mình thấy người ta đi chơi casino vui quá mình đi chơi casino nhưng mà với một người mà có cái hiểu biết thì nhắc chính mình rằng coi chừng á có nhiều người đi casino riết nghiền cờ bạc bắt đầu chơi cho vui rồi nghiện cờ bạc nghiện cờ bạc rồi tán gia bại sản người ta bị như vậy chưa chắc mình tránh khỏi thật ra tốt hơn hết là thôi đừng đi chúng tôi ở mỹ này biết rất nhiều người thứ bị rơi vào cái chuyện bài bạc ấy. là nó chỉ vì những cái chuyện rất tầm thường ban đầu nó tầm thường tới nỗi mà mình không tưởng tượng được đó là họ có những bạn bè và những bạn bè này đó họ đã mất rất nhiều tiền cho các casino casino tức là sòng bài ở Mỹ đó như ở Las Vegas hay là ở bên Louisiana chẳng hạn và bởi vì họ đi đánh bài họ thua nhiều á thành ra họ được cái đãi ngộ của casino là họ có thể lấy phòng lấy phòng sang trọng lấy phòng không tốn tiền họ dụ mình mà và những cái người này đó họ rất hãnh diện họ rất hãnh diện để họ mời bạn bè đi theo để họ lấy phòng cho bạn bè không tốt tiền mà chúng tôi nghe nói thôi có khi phòng không tốn tiền mà ăn cũng không tốn tiền chúng tôi nghe nói như vậy đó thì cái người rủ á, họ hãnh diện là tại vì thấy rằng họ có thể lấy phòng không tốn tiền và cái người đi chơi đi theo á thì họ cảm thấy vui là ô tự nhiên mà đến khách sạn rất là casino thường khách sạn tốt to lớn lộng lẫy khách sạn tôi coi văn nghệ không tốn tiền ăn uống không tốn tiền cho ở không tốn tiền tội, gì mà không đi à, cái chuyện đó nghe nghe rất bình thường và nhiều người đi như vậy nhưng mà đó chỉ là một sự khởi đầu và sự khởi đầu đó đã dẫn đến một cái hệ quả là không biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa thánh tận bởi vì sao vậy ban đầu người ta dẫn mình đi nhưng đâu ai dẫn mình đi hoài ban đầu mình chơi cho vui nhưng mà sau đó mình chơi thiệt và từ từ cái chỗ đó đã có nhiều người mất sạch mất trắng tài sản tiền dành dụm tiền có được người ta nói như vậy thưa quý vị ta nói là bình thường đó mình cho cha cho mẹ hay mình cúng chùa đó 500 một ngàn một tháng lớn nhưng mà khi đến sòng bài rồi đó cái con máu cái con ma bài bạc cái nhập vào mình rồi đó thì đôi khi đặt một cái cây có thể là 10 ngàn có thể hai ba chục ngàn đặt thấy rất nhẹ nhàng thấy tiền bạc nó không có nghĩa gì hết <laughs> lạ lắm và khi họ mất cắn như vậy đó thì thú vị nó đến từ một sự khởi đầu sự khởi đầu đó là gì là coi thường sự khởi đầu đó, đó là không thấy được rằng cái chuyện này nó có thể dẫn mình đến vực thẳm mà không để rất rất nhiều người rất nhiều người chúng tôi biết là vợ đi làm chồng đi làm tạo được cái tài sản trả hết nhà mua xe cổ, mua đất đầu tư vân vân khi có chút tiền rủng rỉnh trong túi ở cái tuổi 50 60 đó thì bỗng nhiên bạn khi có chút tiền rủng rỉnh trong túi ở cái tuổi 50 60 đó thì bỗng nhiên bạn bè rủ nhau chơi và ở các, các sòng bài ở đây thứ quý vị họ thường làm một cái chuyện mà họ hay dụ dỗ người mình nói chữ dụ dỗ thì nghe quá lớn rồi dụ dỗ gì nhưng mà thật sự dụ dỗ là họ bỏ tiền ra họ mời những ca sĩ rất là nổi tiếng mà không phải mời một hai mà có thể mời mấy chục ca sĩ về và họ làm cái chương trình văn nghệ đúng cái nghĩa là hoành tráng một cái chương trình văn nghệ rất là lớn mà vào cửa tự do vào cửa tự do với chương trình văn nghệ đó mà trong cộng đồng tổ chức có đi có thi đi coi có thể tốn vé cả trăm đồng bây giờ vào cửa tự do rồi nếu có bạn bè rủ đi và bạn bè lấy phòng cho mình ở free ăn uống free thì thật sự thích quá rồi và không có ai nghĩ rằng mình đi một chuyến mà mình rơi vào con đường đó không ai nghĩ như vậy không ai nghĩ như vậy hết nhưng một khi mà mình đã xa vào con đường bài bạc rồi đó thì thưa quý vị chúng tôi đã từng gặp những người họ đến chùa đó để họ lót gạch lót gạch cân cất và đứa bé cho biết rằng người đó đã từng có trong tay một hai chục triệu đô la khi hồi xưa họ mở những business như vô bài bạc thu tận hết và thứ gì có nhiều câu chuyện lắm đến nỗi mà chúng tôi nói là ở bên Mỹ này có hai cái chuyện tai họa là một là đàn ông về Việt Nam có vợ nhỏ và hai là ở đây người Việt đi casino đi bài bạc đó là hai cái đại họa của gia đình mà ít có ai nói đến nhưng mà chuyện đó nó có nó xảy ra rất nhiều rất nhiều lắm thì ở đây đó để có thể ý thức từ ban đầu ý thức ban đầu là đây là miếng mồi của ma đây là cái cái chuyện mà sẽ dẫn đến một con đường thối đọa thì người đó phấn đấu cái sự phấn đấu đó đúng nghĩa là là tránh tinh tấn cái chúng ta gọi là thận cần tức là cái nỗ lực ngăn ngừa ác pháp chưa sanh không cho sanh khởi trừ cần tức là cái nỗ lực diệt trừ cái ác pháp đang có về cái này thì thật sự là nó đòi hỏi rất nhiều một cái thái độ khách quan đối với bản thân của mình cái khó nhất ở trong cuộc sống thưa quý vị đó là cái nhìn khách quan mình phiền não phải thấy là phiền não ở trong lòng mình có ác pháp nhìn thấy ác pháp mình có cái thói xấu mình nhận là có thói xấu thí dụ mình có cái tật hay ganh tị đố kỵ người khác mình phải thấy được chuyện đó vậy mình có cái tính là hay nói lời chia rẽ mình phải thấy điều đó mình có cái tính hay là cao ngạo trịch thượng mình phải thấy điều đó mình có cái tính là hay uh, coi thương người khác mình phải thấy điều đó nhưng mà rất ít khi chúng ta thấy điều đó thấy được cái bất thiện pháp đang có ở trong tâm của mình nó đòi hỏi gì nó đòi hỏi sự thành thật sách chắc và đòi sự thành thật chúng ta luôn luôn biện minh và chúng ta luôn luôn thấy được rằng tự cho rằng mình tốt và ai nói rằng mình có pháp thói xấu mình mình dễ nảy mình từ chối liền tôi đâu có xấu như vậy và chính bản thân mình cũng thành thật mình không thành thật với chính mình thì lấy đâu mà mình biết rõ cái đó là là bất thiện pháp bởi vì hồi xưa đó Đức Phật có dạy khi việc theo một pháp về sống độc kinh sống một mình và đặc biệt là sống trong rừng cũng một trong những cái lợi ích của đời sống bậc cư đó là cái khả năng nhìn chính mình nhìn chính mình nhìn một cách trung thực chúng tôi biết có một người phật tử người này à, nói với chúng tôi một điều mà chúng tôi không có phản ứng gì nhưng mà chúng tôi rất quý vị đó là có một vài trường hợp vị này có cái tự ái và trong cái tự ái thì có cái cảm xúc tầm thường ví dụ như là mọi người cũng làm mình cũng làm nhưng mà tại sao người khác được nhắc mà mình không nhắc đến thì thứ gì thường là những tự ái nó sâu kín trong lòng rồi. ít muốn nói ra tại vì mình nói ra mình thấy cuộc xấu đi nhưng mà người này lại có một cái tâm thành thật ta nói à ở trong lòng có cái ý nghĩ như vậy thì tôi thấy điều rất là đẹp thực sự rất là đẹp con người mình mà có khả năng nhìn những cái mối xấu trong lòng mà trong cái thiền ngữ gọi là nhìn cái bản lai diện mục nhìn cái mặt mũi thật nhìn cái nhìn chính bản thân mình một cách trần trụi và cái trần trụi không có qua cái chuyện mà tô hồng chút lục không có qua cái chuyện mà cao chút mà nhìn một cái trần trụi nhìn cái kích thực à, dạ nhờ dạ, tức là cái cái, cái hình ảnh rất là trung thực của bản thân và để thấy rằng à đây là ác pháp ác pháp đang có trong người chỉ cái nhìn không cũng lời lạc vô dạ, bởi vì chúng ta đừng sợ bất thiện pháp đừng sợ rằng mình có bất thiện pháp mà chỉ sợ rằng mình không thấy được nó nếu mình tu mà mình thấy rằng mình có cái tính hay tự ái à, tự ái vật ờ, tính hay cao ngạo Ờ, có tính hy ganh tị tịch đố ờ, tính hy ờ, giải đại với ngươi và cái việc đầu tiên mình làm gì hết cứ đem cái những điều đó vào trong ý thức của chính niệm, dạ, đây là dĩ đây là dĩ ngươi đây là giải đại đây là tự cao và đặc biệt cái giây phút mình cái đó nó sanh khởi lên tập nhìn nó bằng chính niệm, ghi nhận ghi nhận rõ và trong trường hợp này chúng ta nên hiểu rằng chánh tinh tấn phải đi với chánh niệm chánh định nữa chứ không phải chánh tinh tấn một mình nhưng mà thấy được cái mặt mũi thật sự thấy được con người trần trụi của mình cái thân tâm trần trụi của mình mà không có qua cái chuyện trao chút, qua cái chuyện biện hộ nó là một cái lợi lạc rất lớn trong đời sống vì vậy ờ, một ở trong những cái tố chất của chư vị bồ tát tu tập gọi là sách parami là chân thật ba la mật chân thật ở đây không phải là sự thật thà ta nói bình thường chân thật ở đây là dám nhìn nhận sự thật điều đó là sự thật rất xấu về bản thân của mình dám nhìn nhận thì cái đó gọi là chân thật ba la mật thưa quý vị ờ, đó là hai pháp gọi là thận cần và trừ cần tức là hiểu biết về ác pháp và biết được cái gì nên làm khi mà đối với ác pháp chưa sanh và là ác pháp đang có nhưng mà biết như vậy cũng chưa đủ cái người tu đặc biệt á là nếu chỉ nghĩ xấu biết cái xấu của mình á thì chuyện đó nó cũng phải là chuyện tốt đâu mình vừa phải thấy cái xấu vừa phải cái tốt của tốt của mình được nó mới gọi là khách quan khách quan không có nghĩa là tự lên án mình tự kết án mình khách quan có nghĩa không có nghĩa lúc nào cũng có cái nhìn rất là khắc khổ với bản thân của mình không phải vậy một người có thật sự tránh tinh tấn đó biết cái gì tốt cái gì xấu giống như là mình ờ, hồi, hồi nhỏ thì vì chúng tôi ở nhà đó thường là ở miền quê người ta ăn rau sống rất là nhiều ờ, rau sống thì có hai thứ rồi là rau thơm và rau gém á thì ờ, cái rau thơm là rau mình ăn sống còn rau gém là mình ăn mình bỏ trong cái nước nóng ví dụ như mình ăn ờ, ăn mắm hay mình lấy rau mình nhúng vô có những thứ rau không không có nhúng vô trong trong nước nóng được cái rau mình nhúng vô nước nóng được là rau gém thì, thì khi mà ăn rau gém và rau thơm á chúng tôi nhớ là ở trong nhà thường gia đâu dạ. cho anh em chúng tôi đó đi hái rau hái ngoài vườn và vào nhặt rau à, vừa lặt mà vừa lấy ra cái gì ăn được và cái gì không ăn được thì lặt ra bỏ đi <laughs> chúng tôi thật sự là ăn thì thích nhưng mà <laughs> lặt rau thì chúng tôi ngắn lắm tại vì trong gia đình năm bảy người ăn một thúng rau vậy đó thưa quý vị à, mỗi lần nghĩ đến cái hình ảnh mà lặt rau chúng tôi lại nhớ đến một cái một cái, ý nghĩa về chánh tinh tấn đó, là chúng ta nói cho đúng nghĩa trong sự tu tập đó. ở chánh tinh tấn là chúng ta phải thấy được cả hai là cái gì, gì tốt cái gì xấu chứ không phải chỉ thấy cái xấu mà thôi mình nấu đặt rau tức là mình lấy được thấy được cái rau ăn được rau tốt và thấy được cái rau héo rau có sâu lạc bỏ, bỏ đi chứ không có nghĩa là mình chỉ đi tìm cái có sâu không hay là đi tìm một cái thì là rau rau tốt không tại vì trong cái rủi ro mà mới thấy cái buồn nó có cả tốt cả xấu có già có non có cái ăn được cái không ăn được là phải thấy cả hai thì với một người mà tu tập tinh tấn đó, không phải chỉ có cái ý thức không phải chỉ có hiểu biết về ác pháp và biết được cái gì nên là đối ác pháp mỗi người đó còn có ý thức rõ cái gì là thiện pháp và cái gì nên làm với thiện pháp về điều này đó nó tương tự như là chúng tôi sống ở trong chùa và có những thứ ở trong sân chùa như là cỏ dại mình phải cắt đi những cái cây hoa những cái cây quan mình phải nhổ đi nhưng mà rồi có những cây những cây và những hoa đó mà nó tốt nó cần cho chùa đó thì mình phải biết bảo dưỡng nữa chứ không có nghĩa là mình chỉ biết cắt cỏ không thôi thôi mà bảo dưỡng ở mình cũng phải biết cách trồng những cây nên trồng và biết bảo dưỡng những cây đã trồng rồi nó lại là một cái đòi hỏi khác nó ý thức khác bởi vì cái người tu chánh tinh tấn không phải chỉ có hiểu biết đối với bất thiện pháp mà hiểu biết với thiện pháp nữa và đối với bất thiện pháp có nhu cầu cấp thiết thì đối với thiện pháp cũng có nhu cầu cấp thiết một điểm rất là trớ trêu á mà nó như là một hiện tượng rất là tự nhiên đối với chúng sanh á là mai mốt quý vị nào mà có học kinh pháp cú của hòa thượng từ siêu á thì quý vị sẽ nghe sẽ nghe những câu kinh pháp cú mà ở trong cái đức phật ngày ngày không dùng đến cái chữ tính tinh tấn nhưng mà ngày ngày ngày nói như vậy là nếu một cái ác niệm sinh khởi đó mình hãy cấp thiết hãy kịp thời diệt cái ác niệm đó bởi vì ác niệm nó sẽ sanh rất nhanh nó lan rất nhanh mà nếu có một cái thiện niệm một cái tâm niệm thiện sanh khởi thì hãy cố gắng gìn giữ tại vì cái bản chất của thiện pháp cái hạt giống lành trong tâm của chúng sanh đó nó cũng dễ mai một lắm rất dễ mai một có nhiều phần tử đi chùa nghe pháp thích quá từng tới đi chùa nữa nhưng mà tới lần thứ ba rồi không còn cảm hứng đi tại quen rồi lần đầu mình nghe pháp mình thích quá nhưng mà sau một hai tuần lễ tự nhiên không còn cảm hứng nữa không đi nữa mình tu tập cũng vậy mà chúng ta đừng có nói đến cái chuyện đi chùa nghe pháp hành thiền ngay cả cái chuyện mà quý phật tử nào ở mỹ mà quý vị có chiếc xe hơi đó mình mới mua chiếc xe về đó thì thường thường là những ngày đầu mình uh, tìm cái này cái kia để mình uh, mình thêm vào rồi mình hút bụi sạch sẽ nhưng mình đi càng lâu rồi đó thì cũng chiếc xe đó cũng là cái xe của mình cũng là phương tiện của mình mà có nhiều người đó lại cảm thấy có tha thiết để để giữ cho sạch nữa <laughs> cái đó cái tự nhiên thì cái thiện pháp của chúng ta cũng vậy đừng bao giờ nghĩ rằng thiện pháp hiện nó có, có thì nó sẽ tồn tại hoài hay là nó chưa có thì do cái duyên nào nó có đúng ra thì ờ, nếu chúng ta biết nếu chúng ta có cái có sự quen thuộc với Phật pháp thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng một buổi sáng thức dậy một buổi tối trước khi đi ngủ nếu chúng ta có tu thôi thì chúng ta vẫn có thể tạo thiện pháp tạo sự an lạc Chúng tôi không biết ông bà nói câu gọi là nước lã khuấy lên hồ đó thì ông bà nói câu đó là để khen cái người mà giỏi giắng như thế nào nhưng mà với một người mà tu tập mà có chánh tinh tấn thì ở một phương diện nào đó giống như nước lão thấy lên hồ cũng thời khắc đó cũng thời giờ đó cũng thân tâm đó nhưng với người khác ấy, thì nó chỉ là những thời khắc chậm chạp trôi trôi qua những thời khắc vô nghĩa nhưng với một người thánh tinh tấn ấy, thì đó là giờ phút mà để tạo nên những thiện pháp chưa có và để duy trì những thiện pháp đang có tạo nên thiện pháp chưa có để sanh khởi gọi là tu cực mà gìn giữ những thiện pháp đang có gọi là để tăng trưởng thì gọi là bảo cực cái này là một cái, cái sự khác biệt giữa người có hiểu Phật pháp và người không hiểu Phật pháp cái người không hiểu Phật pháp thì nghĩ rằng mình muốn có phước á, thì mình phải bỏ ra số tiền rất lớn mình phải trai tăng một cuộc trai tăng vĩ đại phải làm lễ dân y phải thế này thế kia mà chuyện đó đòi hỏi cả một công trình nhưng với một người có tu có hiểu biết đó, thì thưa quý vị một buổi sáng thức dậy mình lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, mong cho tất cả chúng sanh được an lạc, niệm tâm từ. Và bằng tất cả cái cái tâm công sạch buổi sáng mình thì cái thời khắc đó cũng thân tâm đó mà chúng ta tạo ra được nhiều tiền đó. mà có một điều lạ là mình càng tu mình càng hiểu biết thì mình càng có nhiều cơ hội để đạo thiện pháp thậm chí có một chuyện mà nhiều người không bao giờ biết đó là tùy hỷ thấy người ta làm chuyện gì tốt mình xa thú mình vui theo điều này là điều rất là khó nói tại chúng tôi biết có những người mà thấy người khác làm phước là đố kỵ thấy ai làm nhiều phước cũng dèm pha dèm xỉm nói ra nói vô nhưng mà cái đó đó là hội cuộc sống đó, họ không được phước rồi mà họ chết người ta hồi hướng rất là khó nhận tại sao thấy người khác làm phước tốt mà mình không quan nghĩ tại sao thấy người khác họ có những điều hay mà mình không chỉ nghĩ thậm chí mình đọc trên báo nghe tivi trên facebook ví dụ như mình thấy ai đó họ đi chùa làm phước thì ở trong lòng mình nên khoan nghĩ xa thú tại vì sao tại vì mình nghĩ rằng thay vì thì giờ đó thay đồng tiền đó họ đi casino thay vì thì giờ đó đồng tiền đó, đó họ đi chơi vô ích bây giờ họ đi chùa làm phước mình nên khoan nghĩ mình hoàn toàn không biết họ mình cũng hoàn toàn biết gì mình thấy người ta post mình cũng hoan nghĩ xa thú ở trong lòng mình cái cái cái quan nghĩ đó cái tùy nghĩ đó đó nó cũng là một cuồng sinh đừng coi thường nó đừng coi thường và đôi khi mình đi chùa thấy một người làm công quả dạ yeah. họ hàng tuần họ đến trong âm thầm họ dọn dẹp và vệ sinh hay làm gì đó mình nên xa thú tùy hỷ mình vui theo cái đó của mình cũng có phước mình thấy một người đến chùa thì đi rong ở ngoài chạy vô thắp ba cây nhang lại phật thành kính mình tùy hỷ mình thấy một người nghe pháp để hết tâm nghe pháp mình cũng tùy hỷ thì nói cách khác là một người mà có hiểu biết về thiện pháp á, thì biết rằng chúng ta có nhiều cái cơ hội để thiện pháp sanh khởi như một người có tránh tinh tấn là có một cái ý, ý hướng rõ là mình phải làm sao để thiện pháp được tăng khởi về điểm này đó nếu chúng ta học ở trong uh, à, thắng pháp á, phải học thắng pháp thưa quý vị và học tăng pháp thì mới thấy điểm ừ. này là những cái thiện tâm và như bài học thì rồi thắng pháp chúng ta học về tâm thiện dục giới tình hảo hay là tâm đại thiện những cái tâm dục giới tâm thiện dục giới tình hảo nó luôn luôn cho quả nó luôn luôn cho quả và tâm bất thiện luôn luôn cho quả tại tâm đó nó nhưng mà khi mà chúng ta còn vô minh ái dục đó, thì nó luôn luôn tạo ra kết quả và chúng ta càng sống nhiều với thiện tâm thì chúng ta càng có nhiều sự an lạc trong đời sống này nó là một điều bất hạnh rất lớn cho chúng ta nếu chúng ta gặp Phật pháp rồi mà trong lòng ta không có nuôi được thiện tâm nói cho cùng đó thì từ Phật pháp từ lời dạy của Đức Phật làm sao để chúng ta hung đúc làm sao để chúng ta làm sanh khởi thiền tâm và duy trì thiền tâm những thiền pháp trong đời sống và những thiền pháp mà nó có thì nó tốt cho cuộc sống thậm chí quý vị có nhiều phật tử không biết đó họ nói rằng mình tạo phước rồi mai mốt mình sanh tử nhưng mà đức phật ngày ngày có khuyên chư tỳ kheo là đừng sợ phước quá đừng sợ phước mà đặc biệt là chúng mình nên tin rằng những cái chất liệu vô tham vô sân vô si trong thiện tâm nó lợi lạc vô cùng một cái ngày mà mình sống ví dụ như là một buổi sáng hay buổi tối mà chúng ta nghe pháp được hai tiếng đồng hồ thật ra đối với nhiều người nghĩ rằng chuyện đó bình thường thôi mình ngồi chưa nghe pháp thôi nhưng mà khi chúng ta hiểu đạo chúng ta thấy rằng điều đó chẳng những lợi lạc cho trí tuệ mà lợi lạc cho thói quen và nếu chúng ta dành hai thì giờ đó để làm vườn hai thì giờ đó để tán gỗ để coi phim để vào trong facebook thật ra nó trôi qua chẳng nghĩa gì hết nhưng mà nếu chúng ta dành hai giờ đó hai giờ đồng hồ đó để nghe pháp để suy niệm lời phật dạy thì chúng ta được nhiều cái lợi ở tiền tâm thành ra một cái người mà mà sống đó mà có hiểu thì người đó sẽ thấy rằng có rất nhiều cơ hội để tiền pháp sanh khởi người ta nói uh, là bên những xuyên nhiệt đới thưa quý vị là con người chết trên đống thuốc có nghĩa là chung quanh mình có rất nhiều cái thuốc mà mình không có biết chúng tôi đi đầu đà với các vị thiền sư các vị hay nhắc là trong rừng có nhiều cái thuốc đó. và điều này nữa hồi xưa chúng tôi sống ở miền quê đó chúng tôi có một người ờ, ông chồng của bà tư bà tư là em của bà ngoại chúng tôi đó rồi chúng tôi gọi là ông tư đó thì ông tư ông có nói một câu mà hồi nhỏ chúng tôi thấy nó có nghĩa gì hết nhưng mà lớn mình thấy cũng hay ông tuyên nói là đất đó ruộng đó mà biết đó thì ờ, đi chút là về có có ăn thôi dạ, tức là cái người mà họ thành thạo về chuyện bắt cá bắt cua bắt tôm thì thưa quý vị ờ, ở ở miền quê ngày, bây giờ thì chúng ta không biết nhưng mà ngày xưa đó trừ khi là cái đìa hay là cái ao cá ta nuôi cái vô thôi còn uh, như là uh, ruộng người ta mình có thể bắt cua được bắt cá được cấm câu được mà nói gì hết dạ thì ông tư nói là cái người thạo thạo cái chuyện bắt bắt tôm bắt cá thì bắt cua bắt cá thì đi chút về có ăn thì với cái người mà thành thạo ở trong thiện pháp của mình không phải chờ cho đến mình rất là giàu chúng ta nghe những người nói rằng mình ờ, trúng số mình sẽ làm này <laughs> thì quý vị nên cười là thật ra trong giới hiện tại mình có thể làm được nhiều phước đâu phải mình trúng số mấy trăm triệu mình mới làm chuyện, <laughs> chuyện đó được mà có nhiều người nói mình già rồi mình sẽ lo chú đồng tu bây giờ mình, mình còn khỏe mình đi làm cái đã người đó không có biết luôn thiện pháp đó nó không cần phải như vậy mà thật ra ở trong những gì của im lặng nhất ví dụ mình ngồi chờ xe bus ngồi chờ phi trường có vài phút tự hỏi rằng mình đang thở vô hay thở đa tự hỏi rằng mình đang khổ khổ khổ lạc thở ưu thở ý thở giả trong những giờ phút đó chúng ta niệm tâm từ tạo vô số phước mình biết tu rồi có nhiều cách tạo phước mình phải biết chuyện đó hoan hỷ trong chuyện đó tích cực trong chuyện đó phấn đấu trong chuyện đó và chúng ta cũng hiểu là nên duy trì thiện pháp ở trong thời gian gần đây ở tại chùa Pháp Luân đó thưa quý vị có cái chuyện như vậy là uh, có một số Phật tử nó, nó cũng là cái duyên sao đó khi mình chúng tôi còn trẻ thì không gặp những người Phật tử này <laughs> bây giờ chúng tôi 60 tuổi rồi thì gặp những Phật tử này là họ rất siêng rất thích trồng hoa trồng cây ở chùa dạ yeah, trồng nhưng họ trồng rồi đó thì chúng ta phải nói rằng mình trồng đâu phải mình trồng rồi bỏ sót đó không phải mình trồng rồi thôi mà mình trồng rồi đó mình phải bảo dưỡng tưới nước là một chuyện rồi phải vung phân rồi phải làm này kia nhất là ở bên hiếu sinh đó thì ở đây hiếu sinh có những cây mà mùa đông mình phải mang vô chúng tôi có biết có hai vợ chồng phân tử ở chùa đó trồng bông giấy ở chùa à, và nhiều thứ bông khác lưới biết hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi mùa đông thì luôn luôn theo dõi thời tiết bữa nào lạnh quá hai vợ chồng thôi hai vợ chồng lớn tuổi già rồi nhưng mà lên chùa dùng cách thế mang từ chậu bông lớn vào ở bên trong để để tránh lạnh mà trời vừa ấm là mang ra Thế ra thưa quý vị chúng tôi cũng rất thương nhưng mà đặc biệt chúng tôi rất là tùy hỷ và mình thấy một điều là một bài học lớn cho chúng ta là phải có công phu sư trưởng hồi xưa sư trưởng hay nhắc uh, câu thơ trong trường kiều là người chơi cũng lắm công phu mà làm cái gì được nó cũng công phu lắm nhất là à, đối với thiện pháp là mình phải bảo dưỡng khô bảo dưỡng thì nó mai một cái người mà đi tu á nó khác biệt theo thời gian ở điểm này là những ai có phấn đấu duy trì cái mình đã có đó thì ờ, cái thiện pháp lớn theo thời gian mà mình bỏ mặt đó, thì không phải nằm ở đây đó mà nó mất quý <laughs> biết là hồi mà chúng tôi ờ, đi học Bali ở Văn Hạnh đó thì ờ, ở trong lớp Văn Hạnh nó có một số các vị lớn các vị hòa thượng ở trong đó có ni sư Chí Hải ni sư Thích Thiện Chí Hải và ờ, lập Phùng Khánh Phùng Thăng đó Phùng Khánh đó dịch quyển uh, câu chuyện dòng sông á có hòa thượng chân thiện sau này dường như là hòa thượng làm viện trưởng viện Phật học ở Huế hòa thượng tịch rồi và có hòa thượng người Việt lúc đó chúng tôi là sư dân tâm á là à, đã dạ, ở thí sinh chú tê và thượng hành đạt ở chùa xá lợi và bây giờ làm chủ hiền chú chùa kim cang tu viện kim cang về bên atlanta đó à, thầy chân thuận thì không hiểu sao cái lớp học đó và thượng từ siêu chúng tôi học đó thì học chung với các vị đó và <laughs> cái này cũng nói thiệt là thỉnh thoảng khi chúng tôi gặp lại các vị đó chúng tôi nói chuyện thì bao nhiêu chữ nghĩa các vị ờ, trả về cho hòa thượng bên trong <laughs> tại vì không có xài <laughs> không có xài còn như mà thượng từ siêu á thì chúng tôi phải nói thật sự là cái vốn mà thượng từ siêu học bây giờ đó từ hòa thượng minh châu á thì không bao nhiêu hoàng thượng có dạy vỡ lòng thật nhưng mà những gì mà thượng từ siêu có thì <laughs> do do mà thượng kiên trì và do kiên trì học học từ năm này qua năm khác rồi uh, uh, lặn lội trong kinh điển rồi viết sách rồi chẳng những uh, dịch kinh rồi lại uh, À, rồi lại còn viết sách dạy Bali nữa rồi từng dạy Bali nữa à, quý vị nghe nghe qua đường à, tề siêu và từng dạy Bali á không phải là uh, học trong trường quăng ra được gì đâu không phải đâu dạ không phải tự nhiên học trường quăng ra mình mình mình, hiểu về Bali như vậy <laughs> mình, tại vì những gì mà chúng tôi nói với vị nghe là khi chúng tôi gặp lại là nói thì quá nhưng gần như có bị quên sạch luôn quên sạch luôn những gì đã học mặc dù thời mà chúng tôi đi học đó chúng tôi nể các vị đó lắm tại vì các vị dịch biết tiếng anh à, dịch bài từ tiếng anh ra được làm thế này kia nhưng mà bây giờ lâu ngày không đại tiếng đó là bài học cho cuộc sống chúng ta đó là bài học Phật pháp của vậy chứ quý vị đừng nghĩ rằng mình nghe bài pháp mình hiểu mình học bài kinh mình biết rồi người à, ta nói kinh chuyển pháp luân biết chuyển pháp luân kinh hạnh phúc biết kinh hạnh phúc rồi mình biết vậy có nghĩa là là nó sẽ tồn tại ghi động trong lòng mình đâu mình phải ôn phải nhắc phải nghiền ngập mình phải sống với điều đó hít thở với điều đó hiểu mới tồn tại được thì thiện pháp cũng vậy <laughs> thiện pháp mình có giống như là học Pali <laughs> chúng tôi đối với vị mà học Pali mà học học đại khái học sơ sơ rồi rồi vài ba năm sau nhắc lại quý vị nhớ nhớ nổi thiện pháp có nhiều khi chúng ta phải thấy như vậy và do vì chúng ta phấn đấu dạ, phấn đấu biết biết giữ cái gì mà mình có nên chánh tinh tấn khi mà chúng ta nói về thạnh cần trừ cần tu cần bảo cần và nói một cách nôm na dễ hiểu hơn là ác pháp chưa sanh ngăn cho đường sanh ác pháp sanh rồi thì tiêu diệt tiêu uh, tiêu trừ và thiền pháp chưa sanh làm cho sanh thiền pháp đã có rồi được bật được duy trì phát triển thì chúng ta phải có sự hiểu biết thế nào là thiện thế nào là bất thiện và phải có một cái thái độ đối với thiện bất thiện đối với cái gì chưa sinh cái gì đang có và ra sự phấn đấu ở trong thiền pháp nó có một cái chất mà đức phật ngài dạy và nếu chúng ta hiểu rõ cái chánh tinh tấn tại sao và đức phật ngài dạy về cái, cái phẩm mà vừa rồi quý vị học qua từ ờ, từ siêu dạy có nhiều quý vị ờ, có vị quý vị không để ý nhiều về chữ apamado apamado có nhiều khi dịch là không phóng vật hay là tinh cần thật ra chính như vị đại thái thôi nhưng mà thật ra đó cái chữ apamano có nghĩa là phấn đấu dạ. phấn đấu không phải chỉ siêng apamano phải chỉ để siêng chỉ siêng năng hơn và phấn đấu sự phấn ở đâu ở đây đó nghĩa là thấy được cái nguy của ác pháp mà thấy được cái lợi lạc của thiện pháp có một động lực tích cực săn tay áo lên bắt tay vào việc có một cái độ quyết đoán mạnh mẽ thì cái đó chúng ta mới gọi là apamano còn mình xuyên uh, ờ, xuyên làm này xuyên làm kia không làm mà được uh, ờ, đôi khi cái chữ dịch không phóng dật hay là ờ, tinh cần á nó chỉ cho chúng ta một cái khái niệm nào đó nhưng mà chúng ta phải nói rằng đối với bất thiện pháp đối thì phải có sự phấn đấu sự phấn đấu dựa trên nền tảng của sự hiểu biết thế nào là thiện thế nào là bất thiện sự phấn đấu đó là một thái độ rõ ràng đối với thiện đối với bất thiện và sự phấn đấu đó thấy được rằng nếu mà mình không có đánh nhanh không có ngăn ngừa ác pháp thì ác pháp sẽ thanh khởi mà không đánh nhanh vào ác pháp đã có đó thì ác pháp sẽ tăng trưởng mạnh mà nếu mà mình không gieo trồng thiện pháp đó, thì cái mảnh đất trống nó sẽ làm cho cỏ mọc tức là ác pháp sinh khởi và phải gieo trồng thiện pháp và thiện pháp có rồi thì phải bảo dưỡng giống như một người thích cây kiển trồng xuống rồi ra sức để gìn giữ cây kiển chứ không phải mình trồng rồi mình bỏ đại đó bỏ mặt đó thì nó tồn tại không phải vậy thì uh, chánh định tánh duy chúng tôi nói là một đầu phần đầu của định học tăng thượng và chánh định tấn chánh niệm chánh định là cái gì rất là miên mật rất là rất là là nền tảng của đời sống nội tại một người muốn tu tập nội tâm mà không hiểu rõ về chánh tinh tấn chánh niệm chánh định có vấn đề chúng tôi xin có vài điều chia sẻ với quý vị như vậy và bây giờ thì uh, Ờ, chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận quý vị uh, ờ, chờ chúng tôi một chút không biết có vị nào uh, cho chúng tôi biết là hiện tại trong lớp học có có chuyên vị giảng sư nào có mặt không các vị thấy tại chúng tôi mấy hôm nay ở chùa chúng tôi vẫn xài iphone vào đó vì ở chùa chúng ta bị mất điện thì ôi oh, có ở thượng đại siêu <laughs> <laughs> giờ rất tiếc là hồi nãy không biết có hòa thượng tự siêu để thỉnh hòa thượng tự siêu dẫn nhập bất hòa thượng tự siêu hòa thượng có có nghe không nếu mà thường tự siêu ở trước máy thì và thường sẽ bị dạ nếu quả thường tự siêu uh, chúng ta thường nói đến cái cái cái chánh tinh tấn đó thì người ta hay giảng tới cách moral tức là giảng cái luân lý bên ngoài là à, mình phải uh, mình phải thế này phải phải thế kia nhưng mà làm sao để cái sự tinh tấn nó trở thành một cái cái gì rất là tự nhiên và dạ, thay vì thay vì mình tin đấng phải có người nhắc tin đấng phải có sách phải có vở phải uh, phải có người dạy dỗ mà làm sao sự tin tấn nó trở thành một cái cái gì rất là tự nhiên trong đời sống như bản thân của hòa thượng hòa thượng bây giờ hòa thượng hay viết sách chẳng hạn hay hòa thượng hay tụng kinh hay học Bali chẳng hạn cái đó nó còn là cái sự cố gắng mà không cần người khác thúc đẩy bây giờ không cần thúc đẩy làm sao để cái sự phấn đấu của mình nó trở thành một cái bản chất tự nhiên trong đời sống thành quả thực nam mô thầy kính đảnh lễ đức phật kính đảnh lễ giáo pháp kính đảnh lễ tăng chúng kính chào và thượng giác đẳng thượng tọa tây nguyên cùng chư tôn đức thân chào quý tu nữ và quý phật tử à, kính thưa quý vị đúng đến cái cái pháp tình ý dạ. tình động cơ mình làm cho có cái sự tinh tấn thì nó có nhiều khía cạnh một người à, người đời người cư sĩ họ phải có cái cách suy nghĩ để họ có sự siêng năng họ phải suy nghĩ rằng là nếu như ta lười biến thì ta sẽ không có thu hoạch được những cái tài sản chưa có và những tài sản đã có rồi thì ta không có gìn giữ được người cư sĩ bên ngoài nên suy nghĩ rằng không thể nằm chờ sung rụng tới miệng hoặc là dù cho có sẵn tài sản nhưng mà lười biến chỉ nằm ăn không thì tọa thực sưng băng ngồi ăn núi cũng lỡ đại khái là như vậy thì đối với người cư sĩ họ có cách suy nghĩ để làm cái lợi ích cho cái đời sống vật chất của họ cái khía cạnh khác của một người à, học Phật thí dụ một vị xuất gia mà muốn học Phật pháp thì vị đó suy nghĩ rằng nơi ta để xuất gia thì phải làm cái gì đó nó có lợi ích cho mình lợi ích cho người và họ tự cảm thấy hổ thẹn nếu như mình xuất gia 5 năm 10 năm mà mình vẫn không có cái sự tiến bộ không có hiểu biết gì về giáo pháp rồi khi mà những người cư sĩ hoặc là những vị tỳ kheo tân sê di họ nghe nói rằng vị đại đức đó vị thượng tọa đó vị hòa thượng đó tu đập tập đã lâu ngày mà nếu họ đến hỏi phật pháp hỏi những điều thắc mắc ở trong kinh điển tâm tạng hoặc là họ xin một lời khuyên chỉ giáo mà ta không trả lời được thì như vậy sẽ hổ thẹn lắm nhờ suy nghĩ như vậy cho nên vì đó có cái sự nỗ lực học có sự nỗ lực để dịch soạn kinh sách làm cho cái trí tuệ sáng lên từng ngày từng tháng từng năm có cái sự phấn đấu chịu khó chịu cực thì giờ suy nghĩ như vậy cho nên một vị xuất gia tu học vị đó sẽ được tiến triển còn ờ, đối với một cái vị tỳ kheo hay nói cách khác là một vị hành giả tu tập mà muốn có cái sự tinh tấn trong cái việc hạ thiền định thì vị đó phải có cái sự suy nghĩ rất là nhát phiền não chưa có đoạn trừ thì khi ta chết với tâm tham sân si vẫn còn ta có thể sanh xuống địa ngục hay nhà quỷ hay xuất sanh atula họ nghĩ như vậy cho nên họ cảm thấy sợ và họ suy nghĩ rằng ở trong cuộc sống này có thân phải bị già bị bệnh bị chết sinh cũng khổ già cũng khổ bệnh cũng khổ chết cũng khổ ta đang sống trong sự khổ nếu không có sự nỗ lực để tu để đoạn trừ khổ tái sanh trong tương lai thì như vậy cái sự khổ sanh già bệnh chết nó vẫn tiếp diễn hoài hoài nghĩ như vậy cho nên vị nó sợ thì ờ, tám điều mà chúng ta suy nghĩ đó tám điều đó gọi là bát loan cần gọi là Viriya Rampha cái đó bác thi, gọi là bác thi thảm này và thiện tình sự này gọi là bác thi thảm gọi là sang vi gắt còn bác đoan cần đó thì uh, chúng tôi sẽ nói sau khi mà chúng tôi trình bày thêm cái này ở trong chú giải của Itiwataka ở trong chú giải còn giải thích thêm rằng ngoài cái bát đoan cần ngoài cái bát thi thảm ra đó tức là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ở tu la sanh già bệnh chết ra đó thì vị đó phải vị hành giả phải quán thêm bốn điều nữa ông phải đi với tí lô cô thu đời thường đi đến chủ quỷ diệt ý ở trong cái cuộc đời này cái gì rồi nó cũng sẽ biến hoại nó không có tồn tại được atano loco anefixero đời là vô hộ vô chủ thế gian này à, không có người khác bảo vệ cho ta được mà ta cũng không thể là chủ quyền đối với thân ngũ quẩn này được rồi chúng ta suy nghĩ asako luko sapang pahaya gamliyan đời là vô sở hữu ra đi phải bỏ tất cả dầu tài sản sự nghiệp địa vị hay là thân bằng quyến thuộc mình phải bỏ lại hết mình ra đi tùy theo cái nghiệp của mình nghĩ đến chỗ đó để chúng ta chán và chúng ta tinh tấn lên hoặc là chúng ta suy nghĩ uno loco atito tanha đây là khiếm khuyết thiếu thốn nô lệ cho tham ái ở trong thế gian này chúng sinh cái túi tham không đáy không bao giờ nó thỏa mãn với dục vọng có rồi muốn có nữa và khi có được rồi thì lại muốn có thêm nữa suốt cuộc đời phải làm nô lệ cho tham ái cho đến chết cũng không thỏa mãn được và cuối cùng phải mượn trung với cái tâm khao khát thì sẽ sanh được khổ cảnh khi mà chúng ta quán 8 hoặc là 12 cái xăng quy gác đó hay là xăng quy chứ gia gần đi ở đây khi mà chúng ta muốn có cái sự tinh tấn tu tập trước hết là chúng ta quán thấy cái sự nguy hiểm của cái sự dễ vui cái sự lười biếng bằng cách là chúng ta quán những cái pháp động tâm như thế bi động như thế rồi ngoài ra chúng ta còn phải quán thêm cái bát đoan cần chúng ta còn phải tu tập thêm những cái điều này ở trong này à, một vị có cái sự tinh tấn đó muốn có cái sự tinh tấn khi vị đó học hoặc là tu tu đây tức là hành học hoặc là hành thiền học pháp hay là hành thiền khi mà vị đó sắp có công việc phải làm quý vị sẽ nghĩ rằng nó có công việc phải làm như là ở trong chùa chẳng hạn có việc xây dựng hay công việc gì đó trong thời gian làm việc đó ta sẽ không có rảnh rỗi để mà học pháp hay là hành pháp vậy thì bây giờ khi chưa là ta hãy học pháp hay là hành pháp để bù lại cho những thời gian sắp tới mà ta bận việc đó là cái đoan cần thứ nhất cái, cái, cái mối tình tấn thứ nhất cái đoan cần thứ hai đó là vị hành giả khi đã làm xong cái công việc vị đó suy nghĩ rằng vừa rồi trong thời gian mà ta làm việc ta đã bỏ cái sự học cái sự hành bây giờ công việc đã xong rồi thì ta phải buông lại đó là cái đoan cần thứ hai cái năng cờ thứ ba đó là khi mà sắp đi xa sắp có cuộc hành trình vì nó suy nghĩ tương tự như vậy nay ta có cuộc hành trình xa trong thời gian đi ta sẽ không học được không hành được thế thì bây giờ mình phải học hành để bù lại những thời gian đó khi đi xa mới về vị thế suy nghĩ cái đoạn từ thứ tư đó trong thời gian hôm nay chúng ta hôm nay ta đã đi không có học được hành được bây giờ ta mới về thì phải học và hành bù lại những thời gian đó thứ năm là khi à, sắc bệnh mình vừa thấy cơ thể ương yếu sắp bệnh mình suy nghĩ rằng nay thân này sắp bị bệnh trong thời gian mà bị bệnh đó rất có thể ta sẽ phải nằm nghỉ ngơi để dưỡng bệnh để trị bệnh thì ta sẽ không học được hành được cho nên bây giờ bệnh chưa có nhiều thì ta phải học và hành để bù lại rồi khi vừa hết bệnh thì vị đó suy nghĩ trong thời gian bệnh ta đã bỏ phí cái thời gian không học không hành thì bây giờ khi vừa hết bệnh ta nên là bù lại hoặc xem chừng cái bệnh này rất có thể bị tái phát nếu vậy thì ta sẽ mất nhiều thời gian nữa do đó cho nên phải tranh thủ vừa hết bệnh là mình học mình hành đi rồi ờ, thứ bảy đó là khi nhận ờ, thực thiếu kém bị đối lã một người tinh tấn họ suy nghĩ rằng nay ta ăn như vậy thì cơ thể nó sẽ được nhẹ nhàng sẽ được thoải mái thì ta hãy tu tập còn khi mà có vật thực ăn vừa đủ ăn no thì vị đó suy nghĩ rằng nay có vật thực dễ tìm ta đã ăn xong cơ thể đã khỏe thì ta hãy cố gắng và tu tập thì đó là bác đoan cần là tấm mối tạo nên cái sự tinh tấn mà ở trong kinh điển Đức Phật đã dạy như vậy thì ở đây đó thưa quý vị à, là trước tiên là chúng tôi nói cái vấn đề à, qua cái lý kinh điển Đức Phật ngày dạy cho người cư sĩ cách suy nghĩ để có cái sự tinh tấn Uthana Samada Sampada Anurakha Sampada để đem đến lợi ích hiện tại cho họ cho những người cư sĩ rồi đối với một người xuất gia tu tập thì có những cái cách suy nghĩ để họ có cái sự tinh tấn còn cái vị mà hành thiền họ có cách suy nghĩ để họ tin thức họ không có bị cái sự lười biếng lui sụp thì đó là nói theo kinh điển còn ở đây đó, khi mà chúng ta đã có một cái thói quen như vậy rồi thì chúng ta nên nhắc lại thôi bởi vì một người khi đã có cái sự tinh tấn siêng năng nó trở thành cái thường cận y duyên thành cái nếp sinh hoạt rồi thì không sợ rằng mình sẽ bị lừa biếng nhưng đối với phàm phu thì chúng ta cũng không tránh khỏi những lúc mà chúng ta bê trễ do đó cho nên thỉnh thoảng chúng ta phải nhắc lại thỉnh thoảng chúng ta phải nhắc lại nhắc lại có nghĩa là chúng ta phải dạy tâm đắm mắt và đức phật này cũng thường khuyên các vị tỳ kheo đó có 10 điều mà vị tỳ kheo đó phải thường tâm áp phiên hăng cái trường quý khanh nát đối với các bậc xuất gia gọi là 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia hay 10 điều mà bậc xuất gia cần phải suy tưởng mỗi mỗi ngày quỳ quần hít dần hít achupakato phải quán xét rằng ta là người không có giai cấp gì trong xã hội hoặc ta có hình dáng khác hơn kẻ thế nhắc nhở như vậy để chúng ta không có làm cái gì giống như người cư sĩ Prabhupada Natipatha Mechivka sự nuôi mạng của ta là do người cư sĩ họ thức dưỡng tức là mình phải sống đương nhờ lệ thuộc vào vào người cư sĩ cho nên mình phải có sự tấn, tinh tấn tu tập để mà mình bù lại mình đáp lại cái công đức của họ Anh anyome acapo carnio luôn luôn suy xét rằng hành vi thân khẩu của ta phải khác hơn phải khác hơn kẻ thế rồi ờ, cái chế độ khô hăng silato nữa bao qua đến tiếng là phải quán tưởng hàng ngày rằng ta có thể tự khiển trách ta vì giới luật được chăng hoặc là suy nghĩ cái điều thứ năm đó là suy nghĩ cái chinh đô cô bằng anuwa chiwayu là silato nó ở câu quá đành tích các bạn đồng phạm hạnh khi suy xét về ta họ có thể khiển trách ta vì giới hạnh được chăng phải suy xét như thế rồi điều thứ sáu là vì đó phải suy xét sapi hi bê cái gì hi mana bê hi na na pha vu na pha vu ta phải xa lìa phải xa ly tưởng biệt với người thân người thương tất cả người thân người thương và thì chúng ta quan sát cái điều thứ bảy đó rồi kamma kamma kamma daya do kamma yuni kamma panthu kamma patisarano yang kamang karisami kalinangwa papakangwa tasadaya do pawisami ta có nghiệp là sở hữu nghiệp là tài sản nghiệp là thay tại nghiệp là quý thuộc nghiệp là chủ y cứ ta sẽ thừa hưởng quả của nghiệp hay nghiệp ác mà ta tạo quán sát như thế rồi điều thứ 8 phải quan sát rằng là Kachidoko Hansunyagari Aframami Ta có ưa thích đời thanh vắng chăng? Là quan sát như vậy để tập cho mình cái hạnh số viễn ly cái thâm phô tắc mê rất tinh đi qua quy tiên quát tầng tiếp ngày đêm trôi qua ta đã làm được gì được gì khi mà quá sáng thế là tự nhắc mình là ngày đêm trôi qua cái thời gian lặng trôi qua đó ta đã học được những Phật môn gì ta đã hành thiền được cái gì rồi có hành thiền không có học không nhờ quá xét dị mà có sự tinh tấn rồi cái điều thứ 10 đó me Uttari Manus Tham Mang Adikato Sohang Sun bất phật sapramachare hipothonamangkuphavisami Nó pháp thượng nhân là thiền định và đạo quả ta đã chứng đạt được chưa để khi mà giờ phút lâm chung các bạn đồng phạm hạnh có hỏi đến ta không có hổ thẹn thì như vậy đó thưa quý vị Đức giải rất kỹ một sức gia quý vị mà người tại gia cư sĩ quý vị nếu mà chúng ta học và nhớ được những lời của đức phật dạy để chúng ta có cái tâm niệm mỗi mỗi ngày nó là cái động lực giúp cho chúng ta có cái sự tinh tấn cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến cái sự tinh tấn không phải chúng ta chỉ học thuộc lòng bốn cái chính cần ẩn cần trừ cần tu cần bảo cần chúng ta học thuộc lòng chi pháp như vậy nó không có thôi thúc chúng ta được chúng ta phải học những cái cách gọi là tự hóa bản thân tự nhắc nhở bản thân khuyến khích bản thân tự sát ấn bản thân thì như vậy chúng ta mới có cái sự tinh tấn được thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái cô thảo luận số 1 mà hòa thượng giác đẳng đã hỏi làm thế nào để sự phấn đấu trở thành bản chất tự nhiên của tâm thì ở đây chúng tôi chỉ dẫn chức qua kinh điển và chúng ta đưa theo đó chúng ta thực hành thì tự khắc thì chúng ta sẽ có cách nào để mà chúng ta phấn đấu cái sự tinh tấn nó trở thành bản chất tự nhiên chứ còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái cách mà chúng tôi bản thân phấn đấu để có cái sự à, siêng năng thành những chất tự nhiên đó siêng năng soạn bài siêng năng viết bài hay là những lúc mà chúng tôi soạn một cái à, tác phẩm chúng tôi viết được 5 trang 10 trang nhưng mà khi xem lại chúng tôi không ưng ý chúng tôi có thể bỏ 5 trang 10 trang 20 trang đó để chúng tôi viết lại từ đầu đó, thưa quý vị thì những lúc đó thưa quý vị là phải có thực sự giải tâm như thế nào để có cái sự tinh tấn ngán lắm chứ thưa quý vị ngao ngán lắm mệt mỏi lắm giống như là đã đi một phần tư đoạn đường bây giờ phải quay trở lại để khởi vì nó, nó ngán ghê đó. nhưng mà cái đó đó thì do tự mỗi người có cái bản chất riêng ở đây chúng tôi chỉ nói theo theo kinh điển thôi nam bồ bồ thầy à. xin phép hòa thượng trở lại bạch hòa thượng từ xưa à, đây là câu hỏi nó mang tính riêng tư nhưng mà à, khi mà chúng ta còn nhỏ vào chùa thì đúng là thật sự phải nói rằng cả hai chúng ta đều rất là rất là tích cực rất là rất là là, là gắn bó với việc học Phật pháp à, nếu mà nhìn lại những năm tháng đó đó thì hỏi qua từ một điều rằng mình ờ, tích cực học như vậy là do mình thích hay là do mình siêng vậy dạ yeah. và giữa cái siêng với cái thích á cái nào nó nổi trội và cái nào nó dẫn đạo chúng ta thì hòa thượng có có khi nào hòa thượng ờ, xét lại điều đó hòa thượng có câu trả lời rõ ràng không là do mình thích hay là do mình siêng năng do mình tinh tấn sinh thỉnh hòa thượng có thể trở lại Ừ, kính của thượng giới đẳng kính thưa kính kính kính thưa quý vị nếu mà chúng ta nói thì chúng ta tinh tấn thì không biết làm sao mà chúng ta mới có cái sự tinh tấn được vì chúng ta muốn giúp mình nhảy vào một cái cái mương rạch thì chúng ta phải lấy cái đà phải lấy thế hoặc là như khi nhỏ ở dọc theo cái bờ cái bờ ranh ở trong một hàng dừa cái lát dừa nó sụ xuống nó dừa cái tầm dối thì khi nhỏ đó mình ở dưới quê mình thường hay nắm những cái cái chót lá dừa để mình đu mình nhảy qua bên kia nó phải có chỗ để mà chúng ta bám đúng rồi đúng đến sự tinh tấn á thì nó có nhiều cái lý do vì uh, sợ hãi mà tin trước vì thích thú mà tinh tấn vì trí ờ, nhỏ người mà dạy mình nhắc nhở mình mình tinh tấn rồi ờ, hoặc là vì danh dự mà mình tinh tấn cũng có nó có nhiều nguyên nhân như khi nãy và thượng giác đẳng hỏi chúng tôi là hồi nhỏ mình vào chùa mình thích học Phật pháp như vậy cái thích đó là do cái sự tinh tấn hay sao thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là chính nhờ cái thích đó mình mới có sự tinh tấn rồi cái sự tinh tấn đó hãy càng siêng năng càng học hỏi thì nó lại giúp cho chúng ta lại có sự quan hỷ thích thú nữa, thêm nữa hai cái đó nó hỗ tương với nhau hai cái điều kiện đến nó hỗ tương với nhau nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói cái điểm này là khi mà mình thích thú mình quan hỷ với Phật pháp thì mình sẽ có cái sự siêng năng có sự tinh tấn còn khi mà chúng ta quán xét cái sự đời chúng ta chán chúng ta sợ cái sự sanh tử luân hồi hay là chúng ta sợ phải bị sanh vào đọa xứ cho nên có cái sự tinh tấn hay là sợ người trí khiển trách cho nên mình có sự siêng năng có sự tinh tấn cái đó là vì sợ có sự tinh tấn vì kính trọng cái người đã dạy mình thí dụ bây giờ ngày xưa đó thưa quý vị chúng tôi vừa vừa thượng giáo đẳng khi mà học Phật pháp với ngài hòa thượng định sự hoặc là với hòa thượng giác chánh chẳng hạn sư cậu vì mình kính trọng hai vị đó thầy đó cho nên mình không dám ngủ nhiều mình phải siêng lên mình phải siêng năng học pháp để cho các vị đó hài lòng thì đó là do cái sự kính trọng các bậc thầy mà mình có cái sự à, tin tưởng hoặc là có sự sĩ diện mà tinh tấn thí dụ như khi mình làm giáo họ mình làm thầy dạy học trò đệ tử ở trong chùa mình là thầy mình dạy người ta phải siêng năng mà trong khi bản thân mình thì mình ưa ăn ưa ngủ thì vậy làm sao là gương được cho nên lúc đó dù mệt mỏi mình phải cố gắng dầu những cái ngày bệnh khi mà bệnh quá đó thì lúc bây giờ mới là không khuya không lên công phu nổi nhưng mà cũng ngồi ở dưới phòng để mà ôm kinh điển hoặc là hành thiền nhưng mà hãy những ngày nào khỏe thì mình phải lên để làm gương thì như vậy cái đó là do cái danh dự cái sĩ diện cho nên nó có nhiều cái khía cạnh để giúp cho chúng ta có sự tinh tấn nhưng mà trong đó cái sự tinh tấn mà cho chúng ta có cái sự quan hỷ thích thú trong giáo pháp thì ờ, cái sự tinh tấn đó khi mà mình ờ, một là kính trọng đức phật nếu mình có sự tinh tấn kính trọng đức phật kính trọng giáo pháp kính trọng chư hiền thánh tăng rồi mình ờ, nghĩ rằng mình lừa biến là mình đi ngược lại mình đi cách xa mấy vị các vị đó cho nên mình có sự tin tức hoặc là mình quan hỷ với giáo pháp giáo pháp thật là tuyệt hảo khi đọc đến đâu mình cảm thấy thích thú thì do đó nó giúp cho mình có cái sự tin tức cho nên tùy theo cái cá tính của mọi người có người tinh tấn do cái sự thích thú công việc có người tinh tấn do họ cảm thấy sợ cái hậu quả của sự lười biếng có người tinh tấn do vì kính trọng bậc thầy dạy dỗ có người tinh tấn do vì sĩ diện hay là muốn làm gương cho người khác đó là bốn thì khi mà chúng tôi trình bày như vậy là chúng tôi giảng thêm giảng thêm cho quý vị ngoài cái câu hỏi của hòa thượng giác đẳng ra thì chúng tôi ờ, giảng thêm cho quý vị nghe những cái vấn đề đó để chúng ta suy nghĩ bây giờ kinh kính thỉnh đức hòa thượng giáo đảnh trở lại là mua với thầy sa thú kính trân và thượng tự sư à, kính thỉnh sư huynh đi nghỉ phần còn lại sư đệ và thượng tọa tư quyền sẽ à, tạm thời thượng tọa tư quyền ở thượng tọa có ở trước máy không nếu thượng tọa tư quyền đang có ở trước máy đó thì xin uh, thỉnh thượng tọa à, trả lời cho câu thảo luận tiếp theo không biết thượng tọa tư quyền uh, à, có trước máy và nghe được không nếu được xin tỉnh thượng tọa tư quyền um, thưa quý vị có lẽ là thường ô dạ dạ thấy thưa thưa thưa tôi thưa quyền thông thường đó thì người ta hay chia ra là có động lực tích cực và tiêu cực thí dụ như mình nghĩ đến cái kết quả tốt á thì đó là một cái tác động tích cực nhưng nghĩ đến hậu quả xấu á, là cái tác động tiêu cực à, bằng cái kinh nghiệm tu tập sưu tập tây nguyên đó thì khi mà mình muốn tinh tấn á, mình nên chọn cái tác động tích cực hay là tác động tiêu cực thí dụ như mình nên nghĩ đến cái tai hại nghĩ đến cái khổ nghĩ đến con đường địa ngục để mà tinh tấn hay là mình nên nghĩ đến những cái thành tựu đạo quả giải thoát hay nghĩ đến phước báo nhân thiên nghĩ đến những điều tốt đẹp để mà tinh tấn thì đối với thiền tọa cái nào là cái mà thiền tọa khuyên quý phật tử hay là cả hai luôn xin uh, kính thưa thiền tọa từ biệt dạ con kính lễ đến đức phật giáo pháp và chúng tăng con kính lễ đến hòa thượng giác đẳng thượng tọa minh hạnh để đức từ ti để đức từ đức cùng chư tăng thân chào đến với tôi cùng chúng phật tử và cái bệnh hòa thượng quả thật thì một cái hướng nhìn một cái hướng nó tiêu cực hay tích cực thì do chúng ta thôi hay hoặc là để làm cảnh đó thì cái cảnh tiêu cực chưa chắc là một điều xấu mà cái cảnh tích cực nó hay đó cũng chưa chắc là một điều tốt đẹp nhưng nhìn chung thì dầu cho là cảnh xấu cảnh tốt gì nếu mà người phật tử hay người tu thí dụ nhìn một cái cảnh hoang tàn nhìn một cảnh buồn thảm nhìn một cảnh mà nó tan tác thì tâm của người tu tập nghĩ rằng sự đời nó vô thường nó đổi thay và cái sự hình thành sự phát triển của à, của tứ đại này của vận vật vũ trụ này nó như thế hay là một cái sự ly tán một cái sự đau khổ của người thân thì chúng ta cái từ đó mà chúng ta biết được lời Phật dạy ta phải chia lìa sự vật mà ta thương ta yêu ta vừa lòng hay là nhìn những cái những cái cảnh tang thương đó là một cái điều điều suy quán về vô thường quán về khổ quán về vô ngã hay quán về cái được thua mất còn của tất cả thì đây chính là một giá trị tích cực tuy cái cảnh đó là cái cảnh tiêu cực cái cảnh cảnh không không đẹp nhưng nó lại là một một cái cái cái cái tác động tích cực nếu là nhưng nếu như tuy là cảnh nó nó không có tích cực nhưng chúng ta chuẩn bị tâm của chúng ta nó sẽ tích cực hơn còn bằng ngược lại nếu như người phật tử mà chúng ta đi các cái lễ hay chúng ta đi đến chùa mà chúng ta cảm thấy vào điện phật chúng ta hoan hỷ hay chúng ta nhìn các lễ hội hay chúng ta nhìn chư tăng hay chúng ta nhìn à, hay chúng ta xem được những quyển kinh hay nghe được những cái băng đĩa hay chúng ta nhìn những cái phật cảnh hay là những cái à, cái, cái, cái, cái, cái, cái, à, cái pháp à, cái pháp ngữ mà để để để để để để để để mà treo những cái câu Phật ngôn hay thì chúng ta tự nhiên chúng ta nhìn cái đó chúng ta hoan hỷ và chúng ta cảm thấy là cần đi theo vân vân hay chúng ta cảm thấy rằng cái đời sống chúng ta nhìn các sư đó à, nhìn cái đời sống tu này mình cần phải tu nhìn cái hình ảnh Phật à, tác động cho chính chúng ta mình cần phải làm gì đó để báo ơn Phật rồi nhìn cái hình ảnh của chư Tăng thì mình mới thấy được Ờ, cái cái giá trị tu tập nó là một điều hết sức là là căn bản vân vân thì cũng là một giá trị tích cực hay là mình thấy nếu mà hiểu biết được người ta được cái sự thượng yên thượng vui người ta được cái sự may mắn đó là chính người ta tạo cái nhân tốt thì mình hãy tích cực tạo cái nhân tốt để mình được như như người hay là chúng ta cần phải làm những việc lành những việc tốt để đó chính là nhân là duyên để cho chúng ta À, đời sau ở ờ, chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn thì đây chính là những cái những cái vai trò hay những cái cảnh hay những cái cái điều mà chúng ta gặp thấy mà nó có giá trị tích cực mà nó cảm thấy vui hay cảm thấy quan hí, thì cái nào cũng là được hết cái sự tác động đó à, cái sự à, ảnh hưởng sự bất cảnh do tâm này liên tưởng đến là cảnh cảnh xấu hay là cảnh tốt nó đều là một cái cái tác thành tổng lực cái tác thành quả cho tất cả chúng ta để biết làm sao chúng ta xuôi về bờ giác hướng về cái điều tốt đẹp đó chính là cái điều cần thiết chứ sự thật ra thì quý vị biết là cái tinh thần nhà Phật hết sức là đặc biệt ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng thể chuyển hóa được hình ảnh của của tiêu cực hình ảnh của tích cực cái tâm của con người vừa đau khổ hay tâm con người tích cực thì đều có những cái pháp lạc phải tương ứng mà tùy theo cái khả năng vận dụng cái khả năng chuyển hóa cái khả năng chia sẻ và khả năng mà gửi tới cho người thì ở đây chính là một điều mà chúng ta thấy khi chúng ta học khi chúng ta đọc hay chưa khi chúng ta nghe được Phật pháp và học đọc được Phật pháp nhiều á chúng ta mới cảm thấy rằng quả nhiên Đức Phật ngài đã giao cho chúng ta tất cả không còn cầm nắm giữ gì hết trơn nhưng tại chúng ta không dấn thân chúng ta không đi trên con đường của ngài đã dạy hay chúng ta không chịu khó lắng nghe chịu khó thực nghiệm chịu khó suy tư chịu khó thực hành những lời dạy của Phật đúng là nó nó nó nó nó nó, nó, nó, đúng ý như trong kinh đi như nguyên bản khuôn đúc nó là vậy nếu như chúng ta quay về chúng ta chịu chịu nhìn lại chịu khó đọc chịu khó nghe chịu khó xem chịu khó cố gắng học thì chúng ta mới thấy rằng đối với Phật pháp rất là quảng bá đối với Phật pháp rất là đa diện đối với Phật pháp rất là rộng Đức Phật ngài không chỉ nói riêng về con đường chứng đắc sinh tử khổ đau chấm dứt sinh tử khổ đau mà đối đó đức phật này nói về một cái sự quần tụ của kiếp nhân thiên của của trên cuộc đời này như là bài kinh kalama chẳng hạn thì chúng ta biết cái bổn phận cái trách nhiệm hay có đối với cuộc đời đối với xã hội này đối với cuộc đời này đức phật này đã dạy hết giữa những giai tầng giữa những cha mẹ vợ chồng con cái xã hội cuộc đời quê hương đất nước của tất cả mọi thứ đều được Đức Phật ngày chỉ dạy cho chúng ta làm sao thực hiện một cách đúng đắn một cách tốt đẹp mà ở đó nó có một giá trị tích cực rồi sau đó rồi ngài mới chuyển hóa lên cao hơn đó chính là tu tập về giới tu tập về định tu tập về tuệ hay là khi chúng ta làm các công đức thiện sự thuộc về các phước lành thập thiện hay là những phước lành tạo tác vượt qua những phước lành tạo tác đó nó có những cảnh giới thiền định làm cho tâm được an ổn làm cho tâm được tĩnh lặng cần phải thành tựu và con đường đặc biệt đưa đến sự chấm dứt sinh tử khổ đau thì chính đức phật ngài nhấn mạnh ở chỗ này đây là cái đích đến đây là cái điều mà các ngươi cần tầm cầu cần phải xem là một điều mà chúng ta không bao giờ mà mà mà mà mà, mà, mà, mà lãng quên được mà phải có giá trị tích cực để tầm cầu cái sự an lạc cái sự giải thoát thì kính thưa quý vị Đức Phật ngày đưa cho chúng ta hết chứ không phải là hãy vô đạo Phật tức là chỉ tu đời giải thoát nó có nhiều đề pháp nó có nhiều uh, cái lý sự để khế cơ khế lý khế hợp cho tất cả chúng ta những hoàn cảnh những tình huống nếu chúng ta đọc trong kinh văn thì chúng ta thấy sẽ gặp tất cả những người được thua mất còn những người đến với đạo đầu tiên tích cực sau đó tiêu cực đầu tiên tiêu cực sau đó tích cực hay đầu tiên tích cực sau đó tích cực rồi đầu tiên tiêu cực sau đó tiêu cực tiếp vân vân tất cả những hình thái đều được đều được đức phật ngài nêu bật à, thì chúng ta thấy ngài đã giáo hóa ngài đã truyền trao và ngài đã gửi tới cho tất cả chúng ta không cái gì mà không còn gửi tới do chính chúng ta có cái có cái ý niệm tu tập có cái ý niệm dấn thân và có ý niệm đi theo dấu chân của ngài đã đi hay không đó là do chính tất cả chúng ta cho nên vì vậy trong sự tu tập chúng ta nên chọn tác động tích cực hay tác động tiêu cực đây tức là tùy hoàn cảnh và tùy tâm ý của mỗi người nếu như có là tích là tiêu cực cảnh không tốt chuyển thành cảnh tốt chuyển thành cái tâm tốt vân vân thì tất cả chúng ta sẽ được tiên vui sẽ được tốt đẹp và đây chính là cái câu thảo luận trả lời của chính con nếu có điều gì cần muốn túc thì kính cung thành quảng thượng nam mô của ta xa thú thí cần thì tôi tự nguyện <coughs> mà thưa thưa đức và thưa quý phật tử à, còn à, vài phút sau cùng chúng tôi muốn uh, chia sẻ với quý vị một cái ví dụ này uh, để đúc kết cho cái đề tài chánh tinh tấn hôm nay uh, khi chúng ta ở mỹ đó, thì uh, uh, khi mình mua xe thì quý vị người ta hay phân biệt là xe uh, theo cylinder yeah, dạ, cylinder tức là theo uh, cái ngôn ngữ của người Việt Nam đó, là người ta người ta nói như vậy là 8 ờ, cylinder, 6 cylinder, 4 cylinder. À, à, người Việt Nam ở đây họ dùng chữ <laughs> là à, 8 máy hay 6 máy hay 4 máy. Thì à, chúng tôi không biết là ở ở Việt Nam họ họ dùng cái chữ nào nhưng mà họ họ chúng tôi còn nhỏ mà qua bên Mỹ lúc 17 tuổi cho đến bây giờ thì vẫn nghe người Việt ở đây dùng cái chữ cylinder gì là máy chắc có lẽ người ta có cái chữ khác hơn ở trong cái máy thì nó có 8 cylinder 6 cylinder 4 cylinder thì thường thường có một số hãng xe đó họ bán cho chúng ta cái chiếc xe thí dụ cũng chiếc xe đất hay là một chiếc xe ờ, sedan mà chúng ta chạy đó thì mình có cái sự lựa chọn cũng kiểu xe đó tất cả mọi thứ giống nhau chỉ có cái là máy máy mạnh hay máy yếu thôi dạ máy mạnh máy yếu máy mạnh đó thì nhiều cylinder và máy yếu ít cylinder hơn thí dụ như là cái chiếc xe mà mình chạy ở tại thành phố Houston là nơi bằng phẳng á thì thứ vì vị uh, mình chạy xe bốn máy á, không có trở ngại gì hết tại vì nó không có lao đồ nhiều nhưng mà ví dụ như chiếc xe chúng ta chạy ở Seattle hay là ở một vài nơi ở California thì cái máy mạnh hay máy yếu đó nó rất quan trọng dạ, đặc biệt rất là quan trọng um, dĩ nhiên là máy yếu thì ờ, ờ, bốn uh, máy hay máy nhỏ máy yếu thì nó ít tốn xăng hơn và sáu máy thì nhiều tốn xăng hơn nhưng mà khi mà mình chạy qua những ngọn đồi những cái dốc đó, thì mình mới thấy cái sự khác biệt yeah, dạ, sự khác biệt giữa máy mạnh và máy yếu thì chúng tôi muốn dùng cái máy mạnh mẽ yếu ấy để chỉ cho cái nghị lực hay là sự tinh tấn ở mỗi chúng ta trong đời sống bình thường buổi sáng thức dậy ở trên giường thì một người có tinh tấn và người không có tinh tấn mới nhìn thì không khác biệt bao nhiêu hết à, người có tinh tấn thì hướng tâm về niệm tâm từ niệm hơi thở à, lễ phật còn người không tinh không có tránh tinh tấn thì không có tinh tấn thì cứ thức dậy rồi đi rời khỏi giường rồi đi vệ sinh rồi rửa mặt đánh răng đồ vậy thôi nhưng mà khi mà gặp hữu sự khi mà gặp phiền não khi mà, khi mà gặp chi phối đó, thì nó có sự khác biệt lớn <laughs> cũng như chúng tôi nói là quý vị chạy xe 6 máy hay 8 máy 6 máy hay 4 máy trong một cái thành phố phẳng lì như Houston đó, thì 6 máy hay 8 máy đôi khi nó không có sự khác biệt thậm chí là bốn máy ít hơn xăng hơn nhưng mà khi chúng ta chạy xe qua những cái địa hình mà tương đối là uh, đồi dốc nhiều như San, thành phố San Francisco chẳng hạn thì nói cho người Việt là make big difference tức là có sự khác biệt rất thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng à cái sáu máy nó có cái lợi như vậy Đức Phật thì ngày uh, ờ, thời Đức Phật tài xế người ta không có chạy xe như chúng ta hôm nay thành ra ngày dùng cái thí dụ khác à, ngài thí dụ khác mà thí dụ ngài rất là rất là bình dân rất là gần gũi à, như mái nhà khéo lợp thì mưa không thể thấm vào và tham dục không chi phối với người tâm khéo tu như mấy nhà vụn lợp nước mưa dễ thấm vào nước mưa dễ thấm ướt À, cũng vậy tham chi phối với người tâm vụn tu à, thì ngay dùng cái hình ảnh của <laughs> của mấy nhà với nước mưa thì lúc này chỉ chi phối và trong tăng chi bộ kinh đó Đức Phật này cũng có dạy rằng Như Lai không thấy có cái gì mà lợi lạc lớn như là cái tâm khéo tu tập và trong cái câu đó có hàm ý nhiều thứ lắm tuy nhiên chúng ta là người học Phật tu Phật đó thì mình dễ dàng nhận ra được một điều rằng cũng tâm ý nhưng không, không phải tâm người nào cũng giống nhau tâm ý phải giống nhau có những nội nội tâm có nội hàm có nội lực có những người nội tâm không có nội hàm không nội lực có những tâm yếu tâm mạnh chúng ta phải tin như vậy không phải hay có tâm mà giống nhau đâu người ban dầu người ta nói linh hồn là trường tồn bất biến linh hồn là thế này thế kia nhưng mà không phải tâm mọi người giống nhau đâu đừng nghĩ như vậy có tâm yếu có tâm mạnh quý vị tin như vậy không có những người đứng trước phong ba bão tố họ vững có những người đứng trước phong ba bão tố đó thì thật ra họ trao đảo họ nhốn nháo ở phiền muộn ờ, ờ, than khóc tâm thì có mạnh có yếu và cái mạnh có yếu đó giống như máy mạnh máy yếu do đâu là chúng ta có nội lực hay không vì nào mà thích đọc chuyện kiếm hiệp đó, thì ờ, những cái tác giả như kim dung hay là cổ long hòa thiên sinh vân vân thường hay hay nói thì cái gì là nội công thâm hậu <laughs> nội công thâm hậu cái cái đó là ý tưởng rất là mơ hồ nhưng mà có những nội công mà uh, chúng ta nghe nghĩa là là ví dụ như là không phải ai cũng uh, học được dáng lông thập bát trưởng mà chỉ có những nhân vật như Kiều Phong quá tỉnh học dáng lông thập bát trưởng tại vì cái nội công rất là để tránh tinh tấn có tinh tấn lâu ngày nó có cái lực nha có tranh tấn lực tránh tinh tấn không đơn thuần là sự cố gắng mà tránh tấn có lực và khi có lực á thì nó là một thứ dễ hơn càng có nhiều nội lực á thì mọi việc nó càng dễ càng thoải mái mà tâm càng yếu thì là mọi việc càng khó <laughs> cái, cái nghịch lý như vậy à, đôi khi mình than là ờ, sau cái việc đó mà anh ấy làm dễ quá mình làm khó quá thật ra mình quên rằng anh ấy có tu anh có hàm dưỡng anh có tôi luyện còn mình nữa mình không quen cái đó mình làm việc rất là mệt yeah. Dạ, thì đức phật ngài ngài có nói rõ là tâm thì có yếu có mạnh có khéo tu có phụng tu ờ, có nghị lực nhiều hay nghị lực ít có nội lực nhiều hay không nội lực và cái phần mà định học tăng thượng gồm có chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định đó thì phần đó bao gồm cả cả phần mà chúng ta gọi là quân tu nội lực dạ. chúng ta sẽ bàn đến chánh niệm và chánh định trong những bài học tới xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật pháp của Dhamma ngày mai này thưa quý vị chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là thượng tọa tự quyền Kính anh lạy chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày ăn lành, một đêm ăn lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bích Thầy. Sa thú sát thú lành thai, con tu nữ như Pháp cùng đại chúng trong rung. Thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác đẳng đã từ bi biên soạn giảng giải cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay cho chúng con được hiểu để hành theo được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài sa thú lành thai con tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của đức phật để toàn thể chúng con được lắng nghe ghi nhớ và hành trì trong tôn kỹ. Không lạc nhịp hương tu các hạnh lành thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với ớt đã yểm trợ cho các phần